cái video này thì sẽ giúp ích cho anh em việc này nhé. thứ nhất là việc anh em à, mình sẽ hướng dẫn anh em cách phá cái này để cho điện thoại anh em dùng bình thường và thứ hai nữa là mình sẽ hướng dẫn anh em cách phá mật khẩu màn hình của những chiếc iphone 8 alert mà anh em chẳng may quên mật khẩu màn hình Nha anh em, mình đang có một chiếc iPhone 8 Plus ở đây và hiện tại nó đang bị vô hiệu hóa anh em nhé thực tế là mà nói thì cái lỗi này chắc là ít người gặp nhưng mà mình cũng vẫn phải nói là iPhone bị vô hiệu hóa như thế này nguyên nhân duy nhất đó là anh em bị quên mật khẩu màn hình và cái mật khẩu màn hình ai gần dùng iPhone gần như là cũng dùng rồi nó là mang tính bảo mật cá nhân mà mật khẩu màn hình ờ, số của mình chữ này Face ID hay là vân tay mà anh em đã quên mất rồi và anh em sẽ không nhớ được và bị ấn sai quá nhiều lần hoặc em không quên nhưng mà người khác cố tình ấn sai của anh em quá nhiều lần trẻ con đã nghịch dẫn sai của anh em quá nhiều lần thì nó sẽ dẫn ờ, tình trạng như thế này nhá cái video này thì sẽ giúp ích cho anh em việc này nhá thứ nhất là việc anh em ờ, mình sẽ hướng dẫn anh em cách phá cái này để cho điện thoại anh em dùng bình thường và thứ hai nữa là mình sẽ hướng dẫn anh em cách phá mật khẩu màn hình của những chiếc iphone 8 plus mà anh em chẳng may quên mật khẩu màn hình hoặc là lý do gì đó mà anh em không có mật khẩu màn hình để vào bên trong nhưng có một lưu ý đó là khi anh em thực hiện những cái bước theo của mình như thế này thì anh em sẽ phải chịu những rủi ro như sau thứ nhất toàn bộ dữ liệu của anh em nếu không lưu trên đám mây thì anh em sẽ mất hết đám mây là cái gì nhỉ là iCloud là driver của Google là một tiện ích đám mây ở đó anh sử dụng nó sẽ lưu lại được những dữ liệu của anh em cần thiết còn những nếu những dữ liệu anh em không cho lên những những cái tiện ích như vậy những cái đám mây như vậy thì anh em sẽ phải chịu lo là mất hết này tin nhắn mất hết danh bạ mất hết ảnh mất hết và nhiều bộ phim siêu tầm của anh em nhiều bản nhạc hai anh em cũng sẽ mất hết anh em lưu ý cho mình như thế nhá và thứ hai nếu trong trường hợp anh em sử dụng ai cả nào mà anh em không nhớ anh em quên mật khẩu và cái máy đấy không phải là của anh em đấy ai cả nào là cái gì anh em không biết thì việc đấy cũng sẽ là vô ích trong trường hợp anh em làm những cái bước như của mình sau đó anh em sẽ không kích hoạt được vào bên trong cái thứ ba nếu trường hợp máy của anh em là máy lóc đang được sử dụng sim thần thánh trước kia không cần phải dùng sim ghép đang sử dụng sim ghép trước kia không phải là sim ghép bây giờ thì nó cũng sẽ phải thiết lập lại sim ghép từ đầu anh em nhé trường hợp bây giờ thì ô sim thần thánh ok rồi nhưng trước đấy cái đây mấy hôm ấy cái đây mấy uh, vài ngày ấy thì chúng ta sẽ không sử dụng được sim gần như là vậy rất là nguy hiểm đó và trường hợp thứ tư nó cũng sẽ liên quan đến vấn đề nó bị uh, iPhone lock ấy bởi vì uh, nếu trường hợp anh em mua những chiếc điện thoại mà ở những cái đơn vị mà người ta không đảm bảo cho anh em vấn đề đó là máy lock với quốc tế nó mua thì là máy quốc tế nhưng format nhiều khi nó bị lock lại đấy là bốn trường hợp mà anh em chịu rủi ro trong cái vấn đề mà anh em phá mật khẩu đó nhá đó mình lưu ý như vậy thì bây giờ chúng ta cùng tiến hành đi làm đơn giản thôi anh em cùng chuẩn bị cho mình cái việc những cái thiết bị như này nhé đầu tiên là một chiếc máy tính có thể chạy là Mac này có thể chạy uh, Windows gì cũng được bắt buộc là phải có kết nối internet ok nhá một chiếc cáp USB Lightning như thế này hoặc là anh em có thể dùng uh, à, Type-C Lightning cũng được điều kiện là máy tính anh em phải có cổng USB Type-C thế thôi đó thì bây giờ là mình sẽ cùng tiến hành trên máy tính nhá anh em cùng nhìn vào màn hình máy tính của mình nào đây mình sẽ tiến hành trên máy tính là cài những cái phần mềm mà cần thiết thực ra nó chỉ cần một phần mềm thôi nếu đúng theo ờ, chuẩn Apple là chúng ta sẽ dùng phần mềm là phần mềm iTunes như này nhá nhưng mà thực ra iTunes là cài hơi tạp với thứ hai là mình dùng cái phần mềm ba Auto nó quen rồi đấy mình nói luôn là phần mềm Auto thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái phần mềm Auto giao diện này này thì cái phần mềm này nó dễ lắm anh em lên Google thôi lên Google và anh em ghi là ba Auto mình đánh bật nhá ba u này t o o l s như này này anh em thấy không t o o l s như này nhá đó hoặc là trang chủ của nó thì anh em nhìn thấy là bau com tìm như gọn được hoặc là bau tu như này được đấy tùy anh em đây này đây mình sẽ tìm luôn cái trang chủ ngay đầu là bau com này là chúng ta sẽ vào trang này sau đó là chúng ta vào phần download đó vào phần download nhá thì download xong là chúng ta cài đặt cài đặt nó tự động cài driver tất cả các thứ ở trên điện thoại trên trên máy tính để cho em làm trên điện thoại rất đơn giản như vậy thôi bởi vì cái phần mềm nó dễ dùng nó có cả tiếng việt đầy đủ hết luôn nó dễ dùng lắm thế là mình vẫn thích dùng phần mềm này mình hướng dẫn anh em trên mac cũng có mà trên ờ, windows cũng có anh em nhé bây giờ là mình sẽ tiến hành ờ, cắm cái đầu USB này vào máy tính cắm USB thế này sau đó chiếc điện thoại của chúng ta vẫn đang mở nguồn như này nhé, là mình sẽ cắm cáp vào chiếc điện thoại này đây thì bây giờ tiến hành cái bước là chúng ta sẽ vào chế độ recovery cho chiếc điện thoại này để chúng ta tiến hành khôi phục chế độ recovery vào bằng cách nào bởi vì là bây giờ là phím bấm tất cả các thứ này không tác dụng nổi cắm vào đây nó sẽ không nhận máy tính bởi vì trên chiếc máy tính của chúng ta là nó uh, nó nó đã bị khóa thì là nó không kết nối được máy điện thoại của chúng ta chỉ rung lên mấy cái để báo là có kết nối dây USB thôi anh lưu ý vậy chúng ta vào bằng cách này nhá là chúng ta sẽ ấn phím anh em nhớ này to tiếng nhỏ tiếng và giữ phím nguồn anh nhớ lại nhá là to tiếng nhỏ tiếng và giữ phím nguồn cứ giữ rồi cái việc này anh em phải kiên trì nhá anh em giữ thật lâu à và một lưu ý là chiếc điện thoại anh em nó phải hoạt động tất cả các phí bình thường đó khi chiếc điện thoại chúng ta tắt nguồn chúng ta vẫn cứ giữ à, cứ giữ rồi anh em lưu ý nhá đừng thả ra là cứ giữ hiện táo rồi vẫn cứ giữ đó, để nó vào chế độ recovery để chúng ta tiến hành khôi phục đây chế độ recovery của chiếc điện thoại nếu mà là USB 13 thì nó sẽ hiện hình chiếc máy tính và hiện hình cái cáp như này còn nếu trong trường hợp mà là USB 12 này thì nó sẽ hiện như này anh em nhé Đấy, trên màn hình nó ghi này nó sẽ hiện là iPhone và nó là trong cáp Đấy, và trên này nó ghi là thiết bị đang kết nối là chế độ recovery đấy nó hướng dẫn chúng ta cách thoát ra này đấy như bây giờ là thoát ra thì nó lại khóa màn hình thôi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nâng cấp nha nâng cấp nó sẽ nhảy luôn vào một cái màn hình nó như thế này thì anh em lưu ý này nó có những cái bản phiên bản là có thể chạy lên trên chiếc máy này nhá chúng ta sẽ không nên chọn những phiên bản beta bởi vì những phiên bản beta là những phiên bản dùng thử thôi sau trường này trường hợp anh em không thích dùng beta anh em muốn áp về bản gốc thì chúng ta phải dùng cái bao tôi áp uh, lại thế nên chúng ta sẽ dùng những cái phần mềm mà chúng ta được ngay là 13.3.1 tại điểm hiện tại còn thời điểm tiếp theo nó sẽ là phần mềm cao hơn anh em lưu ý nhé và nếu nó chưa tải nó sẽ ghi chưa tải và anh em bấm nút tải về đấy thế việc đấy là anh em bắt buộc là anh em phải chờ đợi bởi vì cái phần mềm đấy là cái file nó khá lớn đấy nó rơi tầm khoảng à, ba chín g này là chúng ta có đường truyền mạnh mạng tốt tốt một tí thì nó sẽ tải nhanh nhưng mà tại vì lâu quá thì mình tải trước rồi đó thì bây giờ chúng ta sẽ chọn phần này nhá và chúng ta sẽ phần ấn phần nâng cấp thì anh lưu ý này ở phía dưới này nó có ba cái mục để chọn là mục quick flash mode này mục giữ lại dữ liệu tất nhiên rồi giữ lại dữ liệu là nó sẽ vẫn giữ lại cái màn hình khóa anh em đấy thế nên nếu chọn vào giữ lại dữ liệu thì là công cốc nó chỉ là nâng cấp us thôi chứ nó không có thể là là là là flash hết được dữ liệu của anh em về mã khóa bình thường à một vấn đề nữa mình nói là nếu anh em trường hợp anh em mà chạy cái này ấy, là anh em bắt buộc anh em phải up bản cao nhất nhé hiện tại có nhất là 13.3.1 là sau này nó sẽ cao hơn này chúng ta sẽ không giữ lại được những cái bản ví dụ như 12 yêu thích của chúng ta không giữ lại được bản 10 yêu thích của chúng ta mà bắt buộc chúng ta phải lên 13 anh em lưu ý là như vậy nhé đấy sau đó chúng ta đến là quick uh, chọn là quick flash mode mình nói lại nữa này quick flash mode là sau đó nâng cấp nha đó thì ở đây sẽ báo này anh em thấy chưa? chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta ngắt cái nối USB được chúng ta sẽ bị lỗi này đó ok chưa backup dữ liệu là không có không có thể backup được dữ liệu cho ok nhá thì chúng ta ấn vào flash này và chúng ta chờ đợi cái bước này nó sẽ rơi vào tầm khoảng uh, à, 10 cho đến 20 phút tùy cái tình trạng máy tính của chúng ta có nhẹ hay là nặng thế là anh em kiên nhẫn chờ đợi nhé. trong trường hợp mà cáp của nó bị đứt ấy cáp của nó bị tuột ấy hay trường hợp mất điện thì anh em không không nên lo chút nó lúc đấy nó sẽ bị trèo cho nó cầu đi và chúng ta sẽ tiến hành chạy lại thôi cái máy chúng ta không chết đâu không sợ nhà android đâu thế là anh em kiên nhẫn chờ đợi anh em nhớ cho mình là các phải xịn nhá điều chuyện uh, máy tính phải tốt phải không chạy một tab ứng dụng nào để cho nó nặng để cho nó nó làm gián đoạn là mất thời gian của anh em anh em lưu ý vậy chờ đợi nhá nó vâng, sau khi chờ đợi nhá, anh em có thể thấy là nó đã chúc mừng ở trên phần mềm nó báo là chúc mừng chúng ta đã flash sạch sẽ thành công. Đó, sạch sẽ luôn rồi. Bây giờ máy chúng ta sẽ như là một chiếc máy là chúng ta vừa bóc hộp ra. Hoàn toàn là như một chiếc máy mới. Anh em lưu ý là như vậy nhá. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi tiếp theo trên chiếc máy nó tiến hành cài đặt một số ứng dụng, một số các thứ vào trong chiếc máy này và sau đó chúng ta sẽ kích hoạt. Thì uh, lại nó lại nữa. Nếu trường hợp anh anh em quên ai cả lao thì nó sẽ không thể kích hoạt được nếu trường hợp cái máy đấy không phải của anh em qua cái nào anh em cũng sẽ không thể kích hoạt được nếu trường hợp đó là máy lock thì chúng ta sẽ phải kích hoạt sim ghép lại từ đầu nếu trường hợp mà máy quốc tế nhưng tiền thân nó là máy lock một quốc dụng lịch thôi anh em cũng sẽ phải kích hoạt sim ghép lại từ đầu nếu trường hợp anh em mua máy bên mình mà bị như thế là quốc tế thì mình sẽ đổi cho anh em chiếc máy khác kể cả hết bảo hành nhá và anh em nhớ nhá những cái bước như thế này thì à, anh em cũng à, nên chờ đợi nhé bởi vì là cái bước nó cài đặt này nó cũng, xe nó mất đúng là rằng anh em tầm khoảng một phút đến hai phút à, và rất là nhiều mình đã hướng dẫn rất là nhiều chiếc máy điện thoại khác ấy và rất là nhiều anh em hỏi mình là nếu trường hợp mà quên ai cả lao thì phải làm thế nào mà khi không kích hoạt được ấy thì cũng đơn giản thôi nếu chiếc máy đó thực sự là của anh em anh em mua từ ngay từ đầu ấy và tài khoản đấy là tài khoản iCloud của anh em anh em à, chẳng may anh em quên mất tên đăng nhập này hay anh em quên mất mật khẩu này như ngày xưa anh em có dùng thì tốt nhất là anh em nên xác minh uh, nếu anh em nào đang xem video này mà đang dùng mà không bị khóa thì anh em xác minh ai làm anh em bảo bật hai lớp đi để nếu trong trường hợp anh em quên thì chúng ta có thể dùng số điện thoại bởi số điện thoại chẳng giờ anh em sợ mất rồi chúng ta sẽ dùng số điện thoại chúng ta xác minh lại còn nếu trường hợp mà anh em thực sự là quên hết cả thứ đấy thì anh em có thể điện thoại đến Apple hiện tại nó có tổng đài và và nói chuyện bằng tiếng Việt được anh em sẽ kể vào tình trạng nó thực sự của anh em là là anh em đang dùng ai cả lao và hiện tại bây giờ anh em quên không thể kích hoạt được máy đấy thì Apple người ta sẽ hỗ trợ cho anh em nếu trong trường hợp mà anh em cung cấp đầy đủ được cái thông tin thực sự đấy là máy của anh em thì họ sẽ mở cho anh em hết còn nếu mà thực sự mà anh em không thể nhớ được để mở được và anh em cũng không thể xin được các bố ấy thì chắc chắn một điều là cái máy đấy của anh em chỉ bán linh kiện được thôi và điều đó là rất là may tại Việt Nam rất là nhiều người cũng sẽ mua lại linh kiện cho anh em để người ta có thể bảo hành và sửa chữa dịch vụ bảo hành và sửa chữa cho những chiếc điện thoại iPhone khác còn nước ngoài thì ta chắc chắn là một điều là sẽ không làm gì được rồi đó bây giờ nó sẽ hiện màn hình để kích hoạt nhé đầu tiên là bằng tiếng Anh rồi là chào bằng tất cả thứ tiếng tiếng Ý này bằng tiếng Việt này bằng tiếng Trung Quốc bằng tiếng Nhật và các chúng ta sẽ không quan tâm cái này và chúng ta sẽ đưa hôm nha. bây giờ chúng ta sẽ chọn tiếng Việt này và chúng ta sẽ chọn quốc gia của chúng ta là Việt Nam đúng không anh em nước ngoài xem ấy thì chọn là quốc gia nước ngoài nhé tùy theo nước anh em đang dùng đó chúng ta sẽ thiết lập thủ công này chúng ta sẽ kết nối wifi và chúng ta có thể là tiếp tục thôi đây nó ghi là có thể mất vài phút để kích hoạt iphone đấy nếu trường hợp là máy ai cả lao thì tí nó sẽ hiện màn hình ai cả lao để anh em đánh nhập vào nhé còn nếu không có ai cả lao thì nó sẽ vào luôn anh em này nó sẽ vào luôn này đấy, vào luôn này vào luôn này anh em trả ra đấy, nó quay sẽ mất một chút thời gian này đấy. đó nếu không ai lao nó sẽ vào chỗ này bởi vì đây, đây là chiếc máy mình đang bán mà nó không ai lao đâu đó, tiếp tục này đó. Ừ, thôi chúng ta sẽ thiết lập dữ liệu mới đó, chúng ta sẽ không sử dụng cái gì cả chúng ta sẽ bỏ ca nhanh để mình vào bên trong cho anh em xem chúng ta sẽ có cảm giác là chúng ta vừa mua một chiếc máy luôn Đấy, hoàn toàn mới cứng không có một cái gì cả chúng ta sẽ có cảm giác rất là buồn khi dữ liệu chúng ta lại mất nhưng chúng ta lại vui bởi chúng ta đang mặc khóa được mật khẩu và máy của chúng ta sẽ hoạt động bình thường đó rất đơn giản như vậy thôi anh em nhé không cần phải thợ thiết gì cả chúng ta có thể ở nhà chúng ta tự làm được xem video này của chúng mình và chúng ta sẽ tự làm được à, nếu anh em làm mà có bất cứ cứ cái gián đoạn gì thì anh em cứ comment vào video của mình cứ gọi điện cho mình theo số điện thoại là 0256526789 để mình hỗ trợ cho anh em làm cách nhanh nhất và uh, những cái mắc của anh em hay bị anh em mua hàng bên mình thì ờ, anh em cứ vào website mới mà vn nhá để đặt hàng bên mình và mình sẽ ship những chiếc máy này hoàn toàn đến cho anh em ngon lành kiểm tra tất cả anh em phải thanh toán trong trường hợp mà anh em mua vé quốc tế mà bị lóc lại trong trường hợp bị khóa này thì anh em hoàn toàn đổi với khác cả, cả hết thời gian bảo hành đi nữa anh em xem clip này thấy hay thì anh em chia sẻ cho mọi người xem nếu thấy có ích thì anh em cứ subscribe kênh youtube của mình và chờ đợi những clip tiếp theo hướng dẫn tiếp theo mà anh em cần thì anh em cứ comment bên dưới để mình hỗ trợ anh em nha cảm ơn anh em xem clip chào lời với anh em